Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với ờ, lệnh bài boss bắt 55 em ơi Lần này thì chắc ờ, hơn 20 con em ơi 20 con thôi Rồi Ở xem bắn boss đóng đánh từ từ tí này Rồi ok Và sau khi butter xong thì bây giờ chúng ta làm việc em ơi Vẫn với một set bánh 45 nha anh em ơi Đây Ờ... Uh dây chuyền 6 nhẫn 5 ờ, 11 với ngọc bội 4 là 15 với nhẫn 25 là 40 nè với cái mặt nạ này là 45 miếng bánh nha năm đó ok boss cường ngô ơi à, quýnh 10 bài lên bài boss hơn 20 con em hơn 20 con nha hơn 20 con 20 con Lại bung máu luôn rồi để em bị khui đồ nha Long ơi bị em khui nha tiền Ờ, cái gì đây áo trời gì con cái áo à Ủa, à, chết có, có, có cái áo rồi trời ờ đúng một cái áo <laughs> phòng phòng hộ vật lý đó vật lý mươi anh em ơi mọc thị muốn uh, phục hồi 40 nữa ngon phải có phục hồi đúng không phục hồi không đấy có phục hồi gì không còn mì gốm nãy chưa chưa kịp cắn miếng bánh lấy có đồ phục hồi <laughs> một món <laughs> hai món rồi ba món năm món rồi thả đi làm còn nữa không thả đi hết rồi anh anh tùng thả đi ờ Tấn thần thả ừ, đây cứ đứng đó cứ thả là có người anh thả bốn năm con gì đó là em nhặt cho bói đồ cho xem ờ, ra ra rồi ôi ra không vậy ôi cái làm chậm quá chưa đó làm chậm oh, không hồi nó không hồi phải đi lấy tiền đã ở ờ, đây phiên bản anh đây rồi anh long còn ông hết rồi anh long anh có bốn con xanh à à anh tùng mới thả có một con này hả à, ok quốc được long chủ yếu về đặc biệt à đặc biệt bữa về bờ nó chơi đặc biệt không phải không <laughs> đâu mua hết mà mua hết là xanh xanh đặc biệt gì mua hết à nó kẹt gấp rồi còn vô đây anh tùng thả kẹt gấp rồi anh tùng phải đứng cái chỗ em hồi nãy á đứng cái chỗ đó, em thả rồi đó để em cưu sát ở đám cưu sắt nữa nó kẹt góc không quen bùa được á rồi đám cưu sắt đó Rồi anh đi lấy tiền rồi đó. Ok anh cứ lái đi đó vô bộ ngay quấn cho em không có bộ nào mà đánh thế là con này hệ thổ cái yên đánh cũng lâu không có bùa à, con thường lâu à, vô bùa đó bắn được 14 thường liệu hôm nay có ai về bờ hay không rồi đánh thổ ba <clears throat> cái áo kia chậm 40 mưa, không có phục hồi <laughs> ừ, không phục hồi phải thì có phục hồi ngon từ anh tông hay đó trong vòng này đó. có phục hồi cũng được vài kim sao con này nó thua ô đủ đủ con thiếu lâm nó chém năm độc chém chết quá chưa năm độc cũng trâu ghê vợ <laughs> ừ. bùa trâu à, nó chém chém chết quá chưa tưởng sao đủ do mình đang cừu sát á mới bật auto lên chém chém chết <laughs> à, xong thổ này em em em dắt ra hết rồi anh Tùng đứng ngay con Di Khải anh Tùng thả anh Tùng đứng ngay góc đó thả ừ, đứng ngay đó đó cho đây ờ, anh Di Khải cái con nào để anh đứng ờ, ở lông Di Khải uh, còn thiếu lâm ấy à chỗ nghe mươi cũng được chỗ thiếu lâm nghe mươi cũng được đó đẩy xuống kia sát quá rồi chạy chạy chạy chạy chạy vô đây anh em chạy vô đây anh em chạy vô đây kéo dòng xe vô đây à, con này không rớt đồ không rớt đồ luôn rồi anh ra thả anh okay. à, à có này có này đấy em được chưa rồi được được chính xác được đúng rồi đó thả đây đúng chính xác đúng rồi thả đây ờ à, có có nó dày đó thấy nha có thấy nha thấy nha ơi con con đường mà con ngủ độc đứng ngoài kìa <laughs> rồi đem kéo vào trong cho nó bỏ cục sát đi đúng rồi rồi cho đứng nó tăng luôn không chết được đâu ngày mười cắt bùa ngày mười búp rồi lâm tiên thủy thủy kim hỏa ra nhận thủy rồi. ra vũ khí bốn mươi vẫn một ừ vũ khí choáng 40 dẫn một cũng tiền luôn tôi lấy hai mươi lăm, tôi lấy hai mươi 25 chứ cái bộ lấy 25 hai món mà chưa khui nha anh em nón thì rẻ bọc tay lên lưng thì được anh ơi đừng mua nón nón rẻ không nón phải mua nón rẻ nón này nón họ luôn nha nón họ nữ luôn nha làm làm trăm bốn mươi phòng thu quý hai lăm ừ <laughs> lực nội lực cái đấy dạ. cái đấy là bao tiền anh làm áo bao tay áo có vũ khí có vũ khí rồi đó có một cây vũ khí có một cây vũ khí vũ khí thủy á ở dưới cái hỏa có một cây à, không nhặt chọn cây khí nữa này ôi vũ khí nữa ngon lò xét nội công làm đây à lụm tiền lụm tiền có không không còn thả tiếp đâu hết rồi hết rồi ok có đặc biệt không anh có đặc biệt không anh chín chín ok hai con đặc biệt qua ba lăng cho anh hai con biệt đầu tiên luôn rồi đi qua ba lăng trước đây anh thấy lụm tiên một đôi giày chung hai đôi giày thổ rồi em coi có gì đây hai cây vũ khí hai cây vũ khí xem có về bờ không em ơi mình bánh hên xui năm ơi full đánh bánh rồi đó ui đánh đánh bot à trời ơi năm dòng số bot năm bot rồi số bạn ơi hai cầu cưới không có gì trời nó đang chầm bốn thôi đó của của ráp, của, của của uh, ông mới nói á rồi nó nó nó rồi về bà lan anh ơi không có phòng thủ vật lý hả không không có phòng thủ vật lý chậm chậm thôi rồi gì ba lên món khác hai món gộp lại mình rồi kích đó vui thì ấn hai hai phí đồ ấn một thì sợ ấn hai có hệ hỏa có hệ thổ Ủa. dây chuyền đồng vâng, dây chuyền này ra dây chuyền thôi đó hỏa đó bấm một nhấn một dạ. nhấn một nhấn thấy một cái nhấn rồi bây giờ nó thêm cái bùa âm kháng động nữa cũng đang đẹp nhấn như đây một nhấn thừa một nhấn hỏa phòng thủ 25 <laughs> nhấn là phòng thủ 25 là chịu luôn <laughs> đó giống nam cho nó hơn ờ, nhấn vào phòng thủ chịu luôn nếu mà thường ra là bốn năm món chắc sức về bờ cao món nghề thảm thì rồi giải chiên kháng cả 19 giải chiên kháng cả 19 ơi đổi một cái một tiếng là ok thăng bằng 20 là vừa đẹp ui ơi không có một món đồi luôn vãi chưa <laughs> kìa à? ừ có nào lắm không không không có nó đâu hiện là một lần à ơi rồi ok có nhẫn này đẹp rồi lên trăm ba mươi lực cao luôn kìa sinh lực cao sinh lực nội lực cao luôn kìa trăm bốn mươi là đúng không trăm bốn mươi là tiền về ok hết giờ rồi hơi đây hồi ờ, nữa kìa thêm giờ phục hồi khá xa được ừ, hai quá ngon luôn đi liên đấu cũng được rồi ok rồi anh lục tí kỳ đâu hôm nãy hỏi mua không cho anh lục tí kỳ nhận em luôn những mua lục tí kỳ đâu lục tí kỳ đâu cho anh nhận quá đẹp rồi lần đó có nhận thiếu lầm mà <laughs> này 40 có tiền em 30 cho xem á 40 thì 40 tiền về ừ, 40 tiền về đừng nhắn này ngon mà thả nha ừ thả anh này cho anh lục cái ghi nhận đó có kim có kim có kim có mộc có thủy cái này đâu có đâu ra vũ khí đâu mà được nhận anh à, tùng thắng anh tùng kim gì trời kim thì dây chuyền thôi này mà 40 là là là ngon luôn anh tùng dòng một luôn đừng bôn xài luôn có mộc được lực lực đẹp có xanh có đỏ mới đi nhỏ mới vui đúng không có xanh không có đỏ đúng không <laughs> nhẫn này đỡ xài nè ơi phải cho ờ, ông anh trong ban cái nhẫn này cho ông cái nhẫn này bữa giờ nói gì quá cho ông xài tôi à, dạ, kim, thân pháp kim cao rồi truyền thôi nha kim thì ừ, thôi. ông cần thân pháp đúng kỳ đeo vô chặt thì thôi rồi cho chứ thực sự bán 500 xu kim bán làm gì cho anh em thủy nhẫn ngọc bội thôi làm tiên làm tiên Ủa sao nó không nhiều đồ mà lụm lụm lụm ui đồ lông của ba con nhiều dữ má nhiều dữ à má có ba con nhiều vãi nhặt khải từ từ sao nó kẹt ghép không nhặt được Đặt mẹ rồi. Nè, không nhặt được nè, sao không nhặt được mà nhặt tất cả nè. xong rồi. Không có. Rất là rất là ngoài xong luôn rồi. Rồi, ok ok ok. okay, tiếp đi. Kìa cặp dây chuyền hết tất cả kìa. Rồi, từ từ. Nãy em chưa lưu rương đúng không? Lưu rương bó cho em lần Mặc bộ hệ kim nha. Mặc bộ hệ gì cũng được đừng hệ kim là được. Cương dùng Bắc anh em ơi. Rồi, à? khui. Hay là quấn luôn khui anh Long, anh em muốn như nào? Quấn quấn quấn quấn Ok, quấn cả rương khui luôn nha. Ok ok. Con gắn rương khôi luôn Có 20 con em ơi Bắt 55 này có 20 con nè ừ, Ít quá thì không có bao nhiêu á Tụi này mua hiếm rồi Tại vì ít người ăn như mình đó Chiều xém nữa là hốt 50 con ừ. rồi à, bóp xanh 40 con tính ra tổng cộng bóp xanh mình nếu mà hốt chiều là 40 con 40 con bóp xanh ừ. à, 56 56 con bó, bóp đặc biệt ờ, à, em cho anh Khải ơi bánh 54 này mời sao em lục tiết kỳ à, be anh kìa rồi tí nữa em dùm cho luôn ngồi online tí đi trời ơi bốn con thổ luôn hả ba con thổ luôn hả bánh năm mười lăm rồi nè bánh năm mười lăm rồi thổ dây chuyền thôi bánh năm mười lăm rồi cố gắng ra cái gì đây đậm một ngọc bội thấy ngọc bội ngọc bội thổ bao con thổ luôn hello nguyễn tiến em ơi hello thánh nguyễn em ơi ờ được cái kỳ tí đi em cho anh ơi rồi được siêu phẩm à được siêu phẩm đâu có cái nhẫn làm chậm 30 em lấy mang còn dư cái này cho anh chứ em đâu kết dụng dưới đâu tự, tự nhiên bắt đi tự nhiên bắt đi của anh Tùng á mà điều nó đợi xíu nha không có xài ồ dây chuyền hay chuyền luôn ôi sao dây chuyền luôn thôi dây chuyền nhiều ngon nha về bờ về bờ ông đây hình xui nè mà đánh bót hình xui nè ai thẳng người đó hưởng rồi biết sao vậy trên bờ có bờ gì Tương Dương Bắc Đâu, Tương, đâu phải Tương Dương Bắc, Tương Dương Bắc. Chờ tí, chờ tí. Ừ, ừ còn 4 con nữa. bốn con nữa đem tí. Không đem Salai hả? Rồi, Ngọc ừ, bội Ừ, con quá trời đồ luôn, không Còn quá trời đồ trời. Dạ. À, đây. Sao mà Ngọc bội không vậy? Không phải dây chuyền đó. Con này mà hút, lòng hút hết may mắn của anh Tùng rồi đúng không? <laughs> dây chuyền được rồi anh ơi à, ba cái đó dây chuyền có có có khá, khá chắc luôn rồi tay wow, có siêu phẩm trong trọng á ừ vòng người siêu phẩm mày ra gỡ anh em ơi thì còn nếu mà ba cộng đó mà rất là ba dây chuyền không chắc chắn có khá cả trọng một cái à, bữa nào mà kiếm được thêm một món động sắt 25 nữa sân đồ ngon nữa luôn anh Tùng sợ bán cộng dây chuyền mà không không ai mua tổng bán 20 mét luôn 20 mét ừ, giá đó 20 mét chuẩn rồi 20 mét đó. Mình không mua cho thấy nó bay rau bán mà. Ừ, ừ nó rau 20 mét. 20 mét chính xác rồi. Tại vì số tiền đã bỏ ra nhiêu đó rồi. Để, để có đợt này anh Tùng có lấy được nữa không? Ừ, có đợt này Tùng có được lấy nữa. Mình mình bán kiểu đó thì nó rẻ hơn. Mình mua kiểu nhiều món thì nó rẻ hơn. Là bạn không đang độ đấy chứ. Lâm tiền, lâm tiền. Phi Trần tắt sau hình, Phi Trần ơi. Ủa đứng mấy mé ăn luôn chết luôn á, tắt sau hình đi em nghe này rồi xong anh đam nào đồ phi chẳng anh đam thiệt ta chắc là mất con rồi long ơi tránh bóc luôn không có đồ gì hết đâu không không vật phẩm ờ, không nhận được quả của người khác là là có người đánh đó, có người ra dính đam á đâu cái con con là là bị bóc độ là con con thúy yên em lượm mới được à à thúy yên lượm mới được sao anh tùng ơi sao anh tùng ơi ờ, cái anh đang nói là cái mở ra nó lại là cái nhẫn kim thì nào đồ cái đó là quá đen rồi này chuyện nước bán <laughs> rồi ừ. hoặc là có hai, ừ. mình, đeo vẫn hai, mình đeo hai nhẫn kia vẫn à, được. nhưng đeo hai nhẫn kia vẫn được đúng rồi rồi đeo hai nhẫn kia ờ, vẫn được nha ok mình ok có bộ có bộ bộ kiểm định Ôi, khải ơi khải ơi với chuyện khải ơi đeo hai nhẫn kia vẫn được nha anh tùng ơi ờ đeo vẫn được ờ, nhưng nhưng mà sau này mình mình mình kích cả set thì không được thôi nhưng mà được đeo hai nhẫn kia được rồi bói đồ trời ơi anh tùng ờ, anh long mười mấy con rồi mà cả đúng cả rương đồ luôn không biết siêu phẩm không em ơi bó đồ này tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng ngọc bội chứ khui ngọc bội trước mấy cái cù trước nè số ừ, từ từ em bắt số mình mất tiêu ra rồi khui ha ngọc bội này sốt này Ồ sinh lực cao quá à, vãi thì Ngọc bội của anh chán rồi Trời ra trường thổ Trời như thuê thổ mà không có khá tất cả được Kim Ôi trời sinh lượng lượng kìa À bị gì kìa à, không có kháng cả luôn Đột cái này mà 20, 30, 13 nữa anh Tùng lậm luôn nó sinh lực lực luôn trời à, không có trong cao dữ à. À. đầu trận giam chạm bốn trứng độc 40 trứng độc 40 không có, không có gì đâu không có tổng nào ra 30 Trời một dòng Trời Trời lâu Ủa má có cái nhẫn một dòng trong rồi mới chết người chứ Năm 40 Trời ơi đừng thấy Còn còn còn mất nửa rương thôi 15 Đó được á, nó ngon Trời, 740 không à. Trời cho chiên Không có cá đẹp gơ ta 21 30 Không gắn cá Không có cá quá, thổ quá trời luôn, không có cái nào Kim Kim Ôi rồi nhắn kim này cũng ngon, sinh lực cao Ôi, đủ được nhận 21 không? Tưởng 27 được rồi À, đúng rồi, cũng được Ôi, à, này 30 lượng thì kỳ nãy em cho anh lộn <laughs> cái đó em cho lục tứ kỳ đầu 40 chín long ơi vãi chưa đó đất được đó long à ơi ơi em nghe anh ơi không em chờ em em quay lại đấy nhá anh đang gọi cái thằng dương thần anh anh mua của nó ít đánh ok anh ơi ok chờ luôn rồi giao diện long ơi không có không có đồ tặng đồ sinh lực nỗ lực không à anh em xem thì thực sự là không có đồ gì đâu bác từ từ nó đứng nhiều lắm anh ơi có nhận cái này hỏi anh long này hỏi anh long này có nhận sinh lực ờ, lực cho nha hoán long cứ giáo dịch này hoán long này phi chẳng ơi phi chẳng lấy món nào thì hoán long này mấy món này nó không bao nhiêu tiền hết á này. Ừ. sinh lực lực đa số sinh lực nỗ lực không à hoán long này lấy này à, cảm ơn con cái sợi truyền thổ ở ờ cái truyền thổ này nọ đưa đi em thằng băng tình đang hỏi tối nay khải ngủ ở đâu kìa <laughs> ờ, à, à, băng tình nó chạy đó Ờ, gì vậy cái nón nó nó nó của anh tùng nó của tùng nó của anh tùng tùng cái chơi trường chơi trường thổ này lục thứ kỳ đâu em được cái ờ. nhẫn ờ, này hôm qua em kia em cho anh này không có bán mấy cái này em không bán trừ em dư em cho em không bán phi chừng ở đây em, em bán là bán phải vài chục kim rồi á còn mấy cái này em bán gì gì thổ sinh lực hả đều em hôm trước em không có xài á sinh lực cao phải không rồi à, chào anh rồi ok anh em chờ đợi một chút chúng ta bem tiếp mấy chục con nha anh em một hòn hỏ nha toàn hòn thổ năm ơi hỏa là có tiền rồi được ừ, rồi có hỏa không dây chuyền hết tất cả đến đây tầm này thì anh Tùng mua thêm 50 con nữa đánh luôn cái bách 55 này nha em ơi bách 55 này thì à, nếu mà giờ 50 con nữa thì hơn 60 con nha mọi người rồi vô đừng cánh bắn thêm hả sát hả đồ sát cái gì nào ai phun này bánh hoa đào hai mai nha em rồi còn Ôi, họ nhiều đồ vậy ôi nhiều đồ kiếm nha kiếm à, kiếm ôi, à. khui khui rồi lô số nội công 200 đúng không đồng tiền đồng tiền lô số nội công 200 hỏi hỏi chết nha em một đai lưng có đai lưng hỏi nha anh Tùng có đai lưng hỏi nha rồi anh dùm bó ngay đỡ chặt rương nè rồi anh, anh cái chạy theo rồi anh em cùng uh, nhìn vào màn ảnh nhỏ chạy nó còn nó Stop. Stop. Stop. Trời ơi, đai lưng này. Trời ơi, đai lưng thắng lô xin được luôn. Anh lái con em ơi, đỡ phức shop uống à kiếm à ui dồ à. vãi <laughs> cái hot sắc hot sắc nội công rồi mới kia chứ nội công là ngon rồi nội công, công 99 tưởng nội tưởng nội công 199 chứ tưởng 199 nữa ngon là 99 điểm rồi vứt rồi 99 điểm vứt rồi rồi vô trời ơi khí có vũ khí có vũ khí có vũ khí nha hai một cái vũ khí nha một video nha ra ra ra ngon rồi đó vũ khí này này ngon nè số này trời ơi phải nhiều này số lôi sắt ngoại công số này ừ, đồ gì ôi đồ gì không băng thấp dữ ta cũng được mà cân banh cao 21 21 thì ngon rồi 4 ờ, 12 cân banh thấp quá ai xài không em lái xài đi em ơi chọn ngược bòi toàn rác này ai xài đồ gì không này không biết ai xài không phí bỏ bán số phí cái bằng rồng mới xài cái cái băng rồng, rồng thì ẩn rồi được ừ. rồi tiếp theo em ơi được ít đồ mà đồ tầm trung thôi tầm, tầm này mắc bán không có tiền đâu mà nhưng nón này đã bao nhiêu tiền đâu giày này cũng vậy kiếm này để cho đẹp đẹp tí nữa bán sốt thôi sắc thương 20 làm chậm 20 cái này mà họ sắc nội cân 199 làm chậm 40 là về bờ luôn em <laughs> ừ đủ ra nó đưa cái kiểu chuyện cái cây server chứ có cây nào á về bờ luôn rồi làm tiền cây server hình như có một cây nhưng mà nó hỏa sát như ảnh ảnh ảnh sáu rồi ảnh ba rồi cái món nào khỏi chờ đánh vẫn chưa cái món nào gọi là mấy chục triệu nha nè thì đánh vẫn tầm và món hai ba triệu ba triệu thì có bá vương tiêu trời bá vương tiêu tiêu thủy tiêu thủy tiêu thủy rồi có lại tiêu thủy là toán 40 tiêu thủy ui bắn sát tốc độ đánh rồi tiêu mộng đó tiêu mộng tiêu mộng, trời cái áo sao giờ hai mươi luôn rồi qua có hai mươi luôn chứ trời cái đó lưng kháng họ sẵn họ sẽ lần chín ngon hay sao 520 số hai cái đai lưng 520 ai à, lái chúng ta chứ sốt cái đai này cũng chả ai sợ đúng quá 40 ờ, bị rẻ mà sốt 14 à, đai lưng 14 bán luôn để làm gì bán luôn trời là đừng cho thoáng nhìn nó sinh lực nó lực đụng được hay bán mẹ luôn <laughs> không ai sợ cái còn cái đai lưng này cho Văn Thiếu Lâm bóng bóng như thằng Bi Khánh thằng Thiếu Lâm châu tăng nó mang được nè châu tăng cũng được ừ, rồi. nó mang được đai lưng đó đó sinh lực của lực đó tàu còn thả tàu hệ thổ không trời ờ oh, mà sao mà, mà sao thả thổ cho họ không ta đường môn thả thổ yeah. họ dạ. không ta đường môn thả thổ nhiều sao á ừ. nãy đỡ toàn thổ không em ơi mà hình như là không thả ra đưa à, không, không thả nhiều khi là họ anh anh cứ thả đi ra ra cho truyền thổ sao ừ ừ anh tập đi đâu ra dây chuyền đâu ờ con này không ra dây chuyền con này ra trang sức không à quên con này ra đồ mà có có ra hết á ra hết nha có ra nhưng mà hên xui ít ít ít ngập bội này đai lưng áo này khui ha áo đai lưng ngập bội ngập bội thối chịu áo kim này thó này kim một dòng luôn chứ kim sinh lực số bạn này đại lưng hỏi có đấy nhưng mà không có phòng thủ lý công thủ lý biết chưa mấy con thổ là nó lên hành thủy yên này mày con thủy yên quýnh thổ chậm quá bái dùng tiêu thổ trời lò sắc nội công tranh không phải tiêu thủy thủy hả à? băng sát 40 à băng sát tốc độ đánh kháng à, toán 40 Thấy không thì ui xô bằng sắt có 13 điểm trời quá sát thương cao chưa kìa à, kháng hỏa cao chưa chưa bọn này này sốt quá tiếc cho tiêu thiệt má cái đó mà cho 40 kháng hỏa 19 là tiền về luôn đúng rồi kháng hỏa 19 cho 40 nữa đẹp luôn má bằng sắt chi vậy biết tiêu nữa bắn mừng tiêu hoài vậy tiêu thổ tiêu thổ hello phú giỏi hello hiếu lên này mới vô nha hai nhận bữa một cái bán như là nem kim cái là chưa chưa đang đang bán nem chưa bán được ui xô xấu dòng nữa mà không có đồ gì luôn ai à, lô sắt nội công lô sắt nội công vẫn chưa thấy cái nào nội công cả rồi còn anh tông ơi bên này còn không rồi ok về ba đang vô cũ anh ơi gì vào đây giờ cũng anh em có lấy cái món nào đâu dọn lương đi nó vô đây quốc trăm năm độc dọn lương đi rồi anh em nào cầm món nào quốc trăm ba mấy món tầm chung chung nè bán thì cũng được hai trăm xu ấy thực sự ai đâu thời gian đi bán mấy cái món này bán vài chục kim bán vài xu bán này gì ống vài chục kim mà bán vài trăm xu à ừ. bán nhiều nhiều dì bà lan anh ơi chỗ cũ rồi dì bà lan tiếp tục à, đánh đặc biệt tiếp tục đánh đặc biệt nha em rồi tiếp tục à, đánh à, hơn ba chục con đặc biệt ở góc này nha anh em tìm siêu phẩm nè ông bắt này là bắt 55 con là hơi nhiều đó hơn uh, tính ra cộng lúc nãy là dưới giờ còn nữa là hết phải 60 con nè 60 con anh nhận rồi thấy nghiện rồi anh nhận rồi thấy nghiện rồi rồi chỉ chị kim dây chuyền kim dây chuyền kim sao mà anh tùng đánh mỗi lần được có cộng một rồi bắt đầu đánh mấy con một rương hình xui còn nhiều mà tí là sao quá trời hình xui rồi cái, cái chất lượng là số lượng đúng không ừ. <laughs> cần chất lượng ngay cần số lượng rồi không hỏi chết này không ra được cái một cái nào mà khác cả luôn cái này ừ đánh không có một gia truyền khác cả luôn họ chết này không ra một gia truyền luôn Biết thích chứ, biết chứ phải cho một cái chứ ừ, Bánh nụ, cái trăm con Biết nhiều con Rồi, nó nói vậy thôi, à, tí nữa đợi họ chọn dây về bờ luôn ok hơn anh xuôi bắt đâu. rồi bất đặc biệt không rất vũ khí nha cường ơi bất thường ơi bất thường mới rất vũ khí nha bất thường là những cái con lúc này là bông trắng mới rất vũ khí nha nè anh hoàng ngủ dậy đi phi trần kêu anh hoàng ngủ dậy đi ngủ dữ quá rồi đó này cũng thố thố là cố gắng làm mới gia truyền là được cứ gia truyền là thố là được tìm gia truyền vũ đạo một một gia truyền một nhẫn rồi thả tiếp lên tông ơi tông ơi rồi vào thả đi đứng đứng kẹp kẹp nhẹ nhẹ lên lên lên bên trên rồi ok thả đi rồi vô đó rồi ok rồi xử nó Ồ kiểu tóc biến đúng rồi Đúng rồi nó tóc biến kiểu như thiên bang anh em Hiện gì nãy thường cho nó phi phát một xuống tới dưới này Đúng rồi Vô bùa Vô bùa Thiên bang là lướt Ừ nó lướt đó lướt mà Tóc biến đó <laughs> Nhẫn làm gì lì lợm Nhẫn dạ. làm gì công thủ lý Đúng rồi anh nhẫn làm gì công thủ lý <laughs> Này cho anh em thôi Nhẫn làm gì có được Ôi Thì em cũng tin nữa hả Ừ em dám cũng tin Chắc luôn ra đi đã đi hết à ba chục cục một thần không được gì ở rồi hả nhận kim nhận họ ừ. nghiện là, ờ. nghiện là hư rồi nhận kim nhận họ dở rồi em ơi nghiện là dở rồi vài bữa có người bán phi văn không biết bán bao nhiêu tiền đấy thôi ờ, bán phi văn luôn này anh em mua mua nhiều bán luôn à, chuẩn bị về bờ con thú không đây ở ờ, bắt 55 này thì đánh 55 con cho anh Tùng Vĩnh Long à, anh em xem mà cảm thấy hay thì đừng quên đỡ lại cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh ơi và nhớ đừng quên là cho Khải 200 like nha anh em cố gắng 200 like thì Khải cũng như là ban Khải cũng như là tất cả anh em trong ban ai có lịch bài boss nó gồm gồm ba bốn chục con gì đó làm video tiếp tục cho anh em xem cho vui nha anh em ơi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em hai gia chiên tục tục anh anh Tùng ơi mới ra hai gia chiên thố Tùng ơi hai chiên thố con ơi thả tiếp thả tiếp thả đi tôi làm bốn năm con anh thả cho anh thả bốn năm con là đánh được khó thổ rồi anh em đang xem nhớ cho 200 like nha anh em ơi 200 like tiếp tục đó, hết năm con này nữa em về em bói rồi thả tiếp nha anh thả sâu nha rồi năm này sợ em sợ phun rương năm con này sợ phun rương ấy hỏa hỏa hỏa thổ ôi trời hỏa nhiều vậy hỏi tầm này chỉ nhẫn làm chậm như ờ, ngập bội mới có giá thôi thật ra chiền khá cả làm chậm 40 được là đẹp trội họ nó chết rồi họ nó uống như mấy luôn thối lâu thố thối lâu ừ để xem cái này giờ bó luôn đi nơi <clears throat> xong đây nữa là kiếm khoảng hai gia truyền thổ rồi đó tạo giờ có bốn gia truyền nữ năm cái nhẫn ba ngọc bội nữ và hai ngọc bội nam anh Tùng sấy luôn anh Tùng tầm này con thổ anh phụ sấy một vài cái đi anh Tùng cho nhanh chết sấy đi anh Tùng ơi đúng rồi quất vài cái cho lên đàn cho lẹ lẹ đi khi nào em kêu ngừng là ngừng đó rồi ngừng ừ, Ôi, ngừng ngừng ngừng ngừng rồi ngừng đúng rồi chạy khác đi đúng rồi đó phụ cho nó tí đàn nhưng nó đánh lâu lắm rồi ok à, có bao tay nón giày thân pháp gì không anh em ơi cho mình tiên. đồ đấy giá chiền ơi đó anh hỏi ai chiên kích bó tay ui một giá chiên nữa dạ, ngon dạ. ok miền bó hơi xong đủ cho mình về tới tới lần môn trắng luôn quá chứ em tới bói cái em ra lại nha em tới nha cuối hàng về bờ không về bờ không trời ơi cái này làm trăm bốn mươi cũng về bờ rồi được vài kim rồi

đồ không kháng cả đồ cái này quốc thêm 16 17 cũng được rau. trời cái chiên nhìn đẹp gương luôn không kháng cả trời khoái thiệt khoái đàn thiệt băng vào bò ghét đó à, yeah ok anh tông được anh tông ơi được hơn chứ <laughs> quá đẹp quá đẹp thêm được 10 không banh trời ơi à, tưởng lần thì 20 không banh ngon luôn à, nói chung là còn Weber được được được được ok anh ơi được được Cán ờ. băng mà cỡ 10 cán băng 16 17 cũng được. À, 16 vậy 10 hơi thấp nha. Mà không sao, bù được ờ, hơn cái ngọc bội cái gia truyền cũ. Thêm được 10 cán băng. rồi. Về bờ về bờ về bờ. Về bờ. Anh em tham quá. Về bờ về bờ. cái đầu tiên. Nãy giờ rên không có gia truyền nào. Cái đầu tiên của bát Ờ dịch ờ, Tùng ơi. À, từ từ à, tới em giao dịch nha, để em cho anh em xem nha, tới em giao dịch cho. Trời ơi. Chúng mình Tùng ơi. Về bờ. Không mong ra cho chuyện anh Tùng anh ngờ ra luôn anh em ơi 16 cũng Còn được chứ anh Tùng bỏ, anh Tùng đánh hơi nhiều anh Tùng đánh hơi nhiều rồi đó ừ anh Tùng đánh hơi nhiều đó về bờ dây chứ dây này mua cũng vài triệu ít đâu anh em được hợp lý <laughs> rồi tiếp tục anh Tùng ơi em về lần á đẹp lắm để nó mua phải ờ, hai ba triệu đẹp ôi xong hai ba triệu em dũng hoài ra thốn hai ba triệu dây 10 ờ, 13 đã mua ba triệu rưỡi rồi em yeah. Ừ mấy anh Tùng Dây hồng 13 đã mua 3 triệu rưỡi rồi đấy Xài dây 16 nhưng không có căng băng Không có căng băng đúng rồi Được, được anh, ăn ủi anh Giữ có, có, có, có, có động lực mà để mua tiếp Đúng rồi Anh Tùng bây giờ về bờ cái này rồi Đẹp yeah. hơn hơn ra ngọc bội gì sinh lực nữa nè được dòng sinh lực nữa nè cao hơn nữa kìa sinh lực 90 kìa cao đẹp à. hơn hơn ờ, hơn hơn mấy cái ờ, giờ kim là giờ ờ, thổi dẫn dẫn hơn mấy nhẫn ngọc bội mà quá đẹp mười làm chủng mười luôn hơn chứ hơn nhiều chứ những cái dây này ngon quá đẹp rồi đường môn kích được có một vòng mà không à, có được hai vòng em đây họ nhận đây họ nhận họ mà sao một vòng à, ừ đây hổ nhận hổ ok chuẩn chuẩn ném hành của đường môn mà rồi thả nơi thả thả thả quá về bờ luôn được cho nó về bờ ok luôn cái kia anh anh anh dư một cái dây ờ, thổ thổ luôn thổ nữa cho anh nắm rơm ngon lành dây thử rồi giờ rồi bán cho nắm rơm anh anh nắm rơm đang thiệt đang mua anh nắm rơm mua anh anh anh anh anh hòn ngủ dậy rồi anh em ơi anh hòn ngủ dạ. dậy rồi anh em ơi <laughs> anh Tùng, anh Tùng ơi khổ không kìa hai sợ 16, một sợ 13 mà Nè, anh Tùng có muốn bán thì à, đợi ờ. đó em em nói chuyện với anh đấm rơm rồi em bán giùm cho anh Tùng ơi được giá không anh Tùng cho anh sai Tùng ơi cho được bán cái 16 qua cho nằm rơm ờ bán cho nằm rơm rồi rồi anh sai được sao Tùng thả đầu hẹp khổ không nha ừ <laughs> ngon chúc mừng anh Tùng nha anh Tùng không mất được đâu anh em ơi anh anh em biết cái dây à, anh em biết cái gia truyền gia truyền này gia truyền 16 của anh Tùng hôm trước anh Tùng mua bao nhiêu không anh Tùng nói cho anh em nghe anh Tùng mua cái dây trước là 6 mét đấy. đấy cái dây hiện tại Tùng nói rồi nó lâu mà. mà đó đó là anh em hiểu chưa thì dây đó, dây nữa. cái dây của anh Tùng đang mang là kháng tất cả 16 nè thời gian cũng đọc 30 sinh lực mấy chục thôi mua 6 mét 6 triệu Việt đồng thì anh em nghĩ cái dây này bao nhiêu đó còn anh 18 nói á hai ba triệu là tầm vậy nha dây này chắc khoảng 7 triệu ừ không có đâu hàng đẹp anh em không, trên bây giờ, bây giờ đẹp á cũng đóng 6 triệu đúng rồi hàng đẹp mà hiện tại server chưa Tôi có dây nào đâu không có dây nào bao nhiêu như thế này đâu phải có động lực để anh tùng còn mua đúng rồi tùng còn mua thêm đánh cho anh em coi giờ nên cái sinh lực 90 luôn ừ lời quá trời luôn giờ này quá đẹp có động lực để anh tùng đánh anh anh đem anh đây anh đây mình thích đêm còn cái chuyện rồi tiếp tục anh ơi thả đây em vô em cắt dây chuyền này đợt anh lộ lộ ít ít thôi thì anh vẫn đánh đúng rồi lộ ít cũng đánh quá đó khó phải mua cái dây ra thì ra cái dây thì anh còn đánh tiếp chứ đúng rồi coi chứ <laughs> ờ, ờ trên lỗ thì em tụi em cũng sót ừ. mình xem mình cũng sót mình xem mình cũng sót đúng rồi đánh giùm nam ơi có cái đồ nữ thân pháp không nè đó bữa giờ đánh đánh giùm anh tùng máy tuôn chỉ mong ra cho chuyện kháng cả quá đẹp có tinh hồng thì cho lên cho ông được từ nè để khải đánh nè nó về được một cái là khỏe rồi nhiều ít lượng còn anh Tùng thì anh Tùng chắc còn tầm ờ, hơn chục ờ, con nữa hai món được 31 điểm rồi chứ hai món nữa đó tinh hồng chưa tôi còn mấy viên á tôi cho này Bắt 55 này về bờ gia truyền em ơi Về bờ gia truyền thổ kháng tất cả em ơi Gia truyền đó phải hơn 7 ờ, đến 10 mét em ơi Quá đẹp luôn Và gia truyền đó đỡ mà nói gia truyền nữ mà thổ kháng tất cả đẹp đẹp tầm đó Thì ở server chưa có gia truyền nào nha nè Hiện tại anh Tùng đang mang một gia truyền đó là kháng tất cả 16 Thì chống độc 30 Sinh lực 70 sao Đúng 3 dòng Anh Tùng mua 6 triệu Cách đây là nửa tháng Và hiện tại đã ra cái món này nữa Quá đẹp lầm lầm lầm cho rồi xong cái này đợi em về bói đồ ngay tính tiếp nhanh Tùng ơi. Cái là ừ. Wow, đẹp. Còn mấy cái anh Tùng? à. <laughs> 7 ờ. cái. Rồi ok. Đem <clears throat> xong nhận cái tuần này xong nè. Phương pháp nữ ẩn mấy cũng được hết á. Kiếp đánh thơ hả? À? Đánh lúc mình đánh không có gì, đánh cho mình em mình có hả? À? Ừ lúc Khải cũng đầu tư đánh không có gì anh em, hên xui mà, giờ bước sau ừ, Lọc ai người đó hưởng anh em, anh em vui vẻ bình thường gì đâu. <laughs> Hải cũng đánh mà đâu có lúc phải đánh mua đánh có cái đai pháp 12 nè áo thật rồi đó đai thật pháp ôi ngon ngon ngon rồi rồi con thổ đã đứng im rồi rồi em gì em bói này khui khui này khui này khui này này mày khui khui khui khui hàng số ba 30 trời sộp luôn Ồ, sức mạnh mười tám ngon, xin lần trăm lực 134 ngon. Dạ, ngon dạ, ngon ngon ngon dạ, nha ngon dặn ngon nha hàng động nha non đó ôi siêu không có kháng cả trời đất ơi ồ kháng cả đâu trời giờ này mà kháng cả mang xét định quắc là hết chơi ra vào đầu luôn nè ôi siêu khoảng 25 mươi trời má này cộng 16 sáu ở đây rắc dây 16 triệu qua đây nữa bá cháy bù chét luôn hai 25 nữa kìa ui siêu cái gia chuyền ồ kháng cả đâu trời ơi đủ cho chuyện cái, cái này ảo đúng dữ ta đem đem quăng cái kháng cản 16 qua nè dây quăng quăng kháng 16 qua là chuẩn luôn trời đứa kìa nhận này sinh lực lực phi trần lái nhận sinh lực lực tí lái phi trần ơi ờ sinh lực nhiêu ạ trời 11 20 từ em lái đồ tiếp tục à đồ mất cái đồ thấy lại tới nha anh Tùng, lại tới nhà boss xong này thả tiếp nha Cuối, <laughs> cuối Rồi từ từ cho đứng dưới nè, này dưới rồi sức mạnh ở à, cái giá này sức mạnh 10 nãy ủa sao giống giá nãy mà cái bó đồ nãy mà cái này cái nãy cái này cái nãy này cái nãy chín ba mươi cái nãy luôn nãy luôn nãy luôn ok dòng cho này nãy hết giờ là dạ. Giữa. món nữa hả chứ bốn bốn mươi số luôn số lực cao à, à lái chúng ta mang dân xe về không lực quá luôn mấy lực cao quá chứ thành mươi chứ một bốn mươi vãi cái chướng một bốn mươi đã lên rồi 92 luôn kìa Mình sẽ lực ờ, Nó sẽ lực, sẽ lực 92 520 920 14 sức mạnh Sao? Kích độ À, đã kích độ mới đỉnh đấy 30, 70 Anh vứt cho em Nào vứt cho em mặt xe với nha anh Ok, rồi vứt hết cho em luôn Không có món nào luôn nè Rồi ờ, Thì cái nhẫn gì Đây, đây, đây, đừng nhẫn kim này Vào đây em ơi, Hà Vy ơi mà nhận kim với mắc cái dây này thì à, mang cũng cho xem lại như là này cũng được này này này này phi trần còn lấy dây, dây chuyền này phi trần dương thổ này đẹp này nhẫn nhẫn nhẫn nhẫn này, này cần nhẫn hả lực bỏ không bênh lực lực dụng mạnh 14 này được này để cho xe um, uh, châu tành mang được mang thôi ờ, anh em đồng lái không em ơi cái này châu tành nhiều có rồi khai bước hãy vứt cái 19 uh, 19 20 rồi ơi sao nhìn nhận thổ rồi cho cho, cho, cho cho hà Haver nè cho với chứ Haver nè có lấy làm gì đâu nó chặt rương nó lấy làm gì anh em tự chia ừ. sẻ đi mấy cái đồ nào được được em đỡ lại cho anh em chim ngưỡng chứ còn chuyện kháng cả lương mẹ bán rau chết rau chuyện kháng cả bán tèo rồi <laughs> cười tèo dưới người ta cái anh tùng anh tùng anh tùng <laughs> anh tính rồi anh Tùng thấy tiếp tục anh Tùng ơi bảy con dứt phát cuối nè ơi mà sao anh Tùng anh cũng hơn đi ha không có dây gì nữ còn gặp Việt Nam cũng vì sao luôn Việt Nam bán như sao vậy <laughs> lần này thấy nhiêu nè may mắn lên ba cái hỏa hai thủy hai nhận bốn mươi này bảy con cuối cùng ba hỏa hai thủy hai một ơi về bờ về bờ hai mươi lăm, chọn bốn mươi <laughs> cái này nhanh lắm mới khải chết ừ. nhanh lắm á nhanh nhanh nhanh Ủa, nhanh như đợn hết giờ này gần hết bắn rồi còn có 15 phút hơn rồi rồi dây chiên dây chiên hổ hả dây chiên ngọc bội lầm lầm lầm lầm lầm lầm lầm lầm dây chiên mọc siêu phẩm ơi nhận nhận nhận đi nhận thủy nhận thủy nha nhà mình mọc cũng ngon nha rồi nhận thủy nhận thủy nhận thủy mọc mọc dây chiên vô dây chiên ôi trời có ba cái nhận à tiếp theo hết rồi vui cô anh em ơi tụi này cuối cùng của anh tùng ấy dây bờ nào dây bờ dây bờ nào dây bờ anh tùng ơi có dây thêm có sợi dây nữa trăm hai mươi bốn hai mươi vô ờ. ừ là cha trời ơi chị làm trăm bốn mươi á không cái cả thằng lôi trời trăm ba mươi ôi người bội hành là tám con lôi độ sinh lực cùi dữ chẳng má đưa qua chứ nhẫn được rồi má đưa qua nhẫn đưa qua nhẫn là gây bao việc rồi Đồ quá, cái này là ngon, cái này là 20. Xin lực lực ngon là cái này là ngon. Cái bằng đồng, cái bằng đồng, cái bằng đồng ờ. cái mua. có cái đó đừng mua mang được nữa. Rồi hết rồi. Hết rồi anh Tông ơi. Chung à. là về bờ đúng được một dây chuyền thôi. À, Ôi, có một chuyền không rồi đúng được một dây chuyền là gọi là no một anh Tùng đánh bây giờ thời điểm hiện tại bây giờ là cái dây chuyền của anh đánh ra là dây chuyền no một em chưa thấy dây chuyền nào hơn dây chuyền đó nha đó quá đẹp luôn ra được à, hai cái ừ. ngọc bội cái... à, đây cái cái sợ chưa hỏi được không đợi, đợi tới này chưa hỏi này mà à, đợi đợi em làm video em gái là anh tùng giao dịch này làm tới rồi ok anh em ơi thì à, vừa rồi thì tổng kho thì hiện tại thì à, cho anh em xem sơ qua thì ở lần bắt này em à bắt 55 thì hiện tại cho anh em xem những set đồ món đồ thì à, đỡ kéo xuống thì chỉ, những cái món đồ được được thì khám đứa cho anh em xem này loại món đồ bình bình thì hoặc là cho anh em trong ban xài thì phải bỏ mình chơi đó đầu tiên thì à, món nô một ngày hôm nay gia truyền kháng tất cả 16 nha nam đó sinh lực 90 thì giống đọc 30 kháng kháng 30 thì như nãy ở video khả có nói thì anh Tùng có mang một gia truyền kháng cả 16 thì giống đọc 30 đây nè đó và sinh lực có 18 thôi thì gia truyền này anh Tùng đã mua là 6 mét cách đây là như là uh, một tháng hơn thôi không tới hai tháng này một tháng hơn anh mua 6 triệu đó 6 triệu còn cái này à, là gia tiếp theo còn da nữ đang nói da nữ nha hello da nữ là chưa thấy da nào nha không biết là như thế nào phải chưa biết rồi gia chiên này thì như thế nào đem tự sạc giá là à, nhẫn này thì thực sự là sức mạnh 18 sinh lực tư thì thực sự cũng 1 đến 2 kim không bao nhiêu nữa rồi nhẫn này cũng nhận sức mạnh 14 kích đồ thôi rồi à, đây à, ngọc bội khăn lôi 28 thì thực sự cũng phèn quá không có sinh lực lực chứ còn mang cho có thôi không thua rồi à, ngọc bội cân lô 20 cái này 30 thì đẹp nè 30 sinh lực lực 14 ít là quá đẹp luôn này thực sự là cũng chuẩn năm hình gì đó thì võ đang này nọ thì cũng hơi thua rồi giá trị thắng lôi 13 shop 130 shop 120 số nhận thắng lôi sinh lực số shop 140 số chúng đọc shop 120 số à, ngọc bội 19 30 30 20 25 20 rồi sức mạnh 10 đó không có giá trị nữa mà rồi chỉ đúng được một cái gia truyền rồi em ơi đúng một gia truyền rồi em ơi rồi ok anh em à, đang xem thì đừng quên để lại cho một like cho sẻ hồi cho anh em ơi đó chỉ đúng một gia truyền rồi em ơi và bây giờ thì khả sẽ à, giao dịch qua cho anh Tùng như nè ok Cảm ơn em đã theo dõi cái bát 55 này và đừng quên để lại cho Khải 200 like để tiếp tục những ra video tiếp theo anh em ơi. Còn không có nữa thì à, tính tiếp bắt sâu anh em tại vì tầm này thì anh em gom được bao nhiêu thì khải đánh dùng anh em bấy nhiêu chứ hiện tại bây giờ đỡ thời điểm, thời điểm hiện tại bây giờ là mua lệnh bài boss rất là khó nè mua hiếm không có đó hôm nay thì được uh, hơn 60 con đã được đúng một gia chiên quá đẹp quá đẹp luôn đó không có gì để chờ đợi cho chuyện nữ rồi lại chia sẻ ủng hộ chơi nha em đừng quên nhấn nút đăng ký nha nam